mô tả nội dung của video nha khi bạn tải game cũng như là đăng ký tài khoản thành công ấy thì bạn sẽ tặng ngay 100.000 vàng cũng như là nhập mã và liên hệ với link Telegram cũng như link Zalo mình để dưới phần là mô tả này để chúng ta nhận thêm được 200.000 à, vàng nữa nha rồi thì sau các bạn là click bấm chọn được link tải game lúc này sẽ một giao diện như này tiếp theo bạn nhấn vào tải xuống góc bên phải dưới cùng như mình nha ok sau tải xong rồi bạn nhấn vào mở này kế tiếp vào chọn cài đặt nha Rồi như vậy mình đã cài đặt game thành công lên trên điện thoại của mình. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào mở này. Rồi ok, lúc này sẽ một giao diện đăng ký tài khoản giống như này. Thì đây chúng ta có thể đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc đăng ký bằng ờ, nick Facebook nha. Ok, ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng ờ, số điện thoại thì mình sẽ nhấn vào mobile login này. Rồi kế tiếp bạn nhấn vào đăng ký ngay. Rồi lúc này sẽ một giao diện là ờ, đăng ký tài khoản giống như này. Đầu tiên nhất ở mục số điện thoại thì bạn sẽ đành nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta nên là phải nhá và nhớ nhập uh, ờ, 9 số ha về đây có 84 rồi nên chúng ta không cần nhập uh, chữ số 0 đầu tiên nha sau đó thì bạn sẽ nhấn vào gửi mã xác nhận này thiếu này số mã OTP được gửi với tin nhắn số điện thoại bạn vừa nhập ở phía trên bạn tiến hành nhập vào mục uh, mã xác nhận nha sau đó bạn sẽ tiến hành uh, tạo một khẩu đăng nhập cũng như là xác nhận lại một khẩu đăng nhập một lần nữa cuối cùng nhấn vào xác nhận để tiến hành uh, đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha Ok sau đăng ký tài khoản thành công rồi bạn tiến hành uh, nhập số điện thoại này cũng như là nhập vào khẩu đăng nhập và nhấn vào xác nhận để tiến hành đăng nhập ha rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của game này Và bạn quan sát này là hiện tại mình đang có 4 triệu 300 nghìn điểm Tương đương với 215 nghìn Việt Nam nha Thì ở đây mình đã nạp 200 à, nghìn vào rồi Còn khi bạn tải app cũng như đăng ký tài khoản thành công ấy Thì bạn sẽ được tặng ngay 15 nghìn miễn phí nha Tương đương với 300 nghìn vàng đấy và chỉ thêm ấy là tỷ lệ trong game này ấy, sẽ là 1 chia 20 nha Tức là 1 nghìn ở ngoài ấy, sẽ tương đương với 20 nghìn ở trong game nha Và nếu như bạn muốn nạp tiền ấy, thì bạn quan sát ở góc trên cùng này Các bạn nhấn vào tạo cho mình nha rồi lúc này sẽ một giao diện nạp tiền như này Thì đây chúng ta sẽ có rất nhiều hình thức để nạp tiền nha Nào là chúng ta có thể uh, chuyển khoản ngân hàng này Cũng là nạp qua ví điện tử uh, Pay Rồi uh, ờ, MoPay Cũng là chuyển khoản qua các ngân hàng như ngân hàng uh, ngoại thương Vietcombank này Ngân hàng uh, công thương Vietinbank này Cũng là ví điện tử Viettel Pay Rồi ngoài ra chúng ta có thể nạp qua thẻ cào nha Rồi mình nạp qua ngân hàng uh, ngoại thương Vietcombank thì mình sẽ nhấn chọn vào này Sau đó bạn tiến hành nhập số tiền bạn muốn nạp nha Thì uh, chỉ ở thêm ấy, đối với game này ấy min nạp cũng như là min rút chỉ 50.000 thôi nha ok dù đây mình làm 100.000 thì mình sẽ nhấn chọn vào này thì bạn quan sát này là số xu ấy, tức là số vàng ấy bạn sẽ nhận được trong game sẽ là 2 triệu nha tức là tỷ lệ là 1 chia 20 đấy sau đó bạn nhấn vào nạp tiền này rồi lúc này sẽ một giao diện nạp tiền như này thì ở đây sẽ có hình ảnh mã QR này cũng như là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản rồi tên chủ tài khoản cũng như là số tài khoản này bạn lưu ý nhé là chuyển tiền chính xác đến số tài khoản này của chủ tài khoản này và nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản như này nha. để tiền của chúng ta sẽ được auto tự động duyệt nha và khi chúng ta chuyển tiền chuyển khoản xong rồi chúng ta nhớ chụp bill hóa đơn lại phòng trường hợp là game bị lỗi và chúng ta chưa được cộng tiền nha rồi thì đó là cách nạp tiền vào game này tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn à, những trò trong đây nha và game này trò chơi chính chính là trò bắn cá nha chính là trò class à, fishing này này ok thì đối với trò này chúng ta sẽ có ba cấp độ chơi nha là vị nước cạn này cũng như là cõi bí mật để màu sắc này và cõi ma thuật nha thì đối với từng mốc chơi ấy, chúng ta sẽ có mức tiền khác nhau này đó bạn thì quan sát thấy nha. từ đây mình sẽ chơi mốc dễ nhất này rồi thì cách chơi đây cực kỳ đơn giản luôn là chúng ta sẽ bắn cá để kiếm tiền đấy các bạn ạ đây thì đây chính là máy của mình này đấy mình có thể ờ, chọn các mốc tiền khác nhau nha thấp nhất là 50 ờ, xu này cao nhất là 300 xu này đó đối với mốc chơi này ngoài ra bạn thì nhấn vào tự động để tự động bắn này đó hoặc là chúng ta có thể chọn con gì để bắn thì chúng ta đấy dùng thủ công này để bắn này đó bạn quan sát thấy chưa cực kỳ đơn giản luôn bắn những ờ, chú cá nhỏ này thì sẽ à, chúng ta nhanh được tiền còn những chú cá lớn thì chúng ta phải bắn ờ, lâu hơn đó có rất nhiều các loại cá khác nhau luôn nha ngoài ra bạn thì nhấn vào nhận thưởng này ok hoặc là chúng ta có thể đổi pháo nha nào đây có rất nhiều các loại pháo này trái tim bất khuất này mạnh thú hung dữ này đấy bạn thể quan sát thấy nhá rồi mình đổi thành à, dạng này chẳng hạn này đó thì chúng ta sẽ tiến hành mua các bạn ạ ok bắn tiếp nha rồi có thể nhấn vào tự động để bán này ngoài ra chúng ta thể à, nhấn vào đây này đó kim cương không đủ thì đây là số kim cương của mình này đấy cách chơi thì cực kỳ đơn giản luôn đấy các bạn có thể chơi game à, kiếm tiền cũng như chơi game giải trí nhá ok nâng cấp vip có thể tăng thời gian à, thẻ kỹ năng này rồi thì đó là cách chơi trò bắn cá nhá. tiếp theo thì mình sẽ ra à, chia sẻ review cho bạn những trò khác này rồi thì đây sẽ có rất nhiều trò luôn như vừa nãy các bạn có thể quan sát thấy ngoài trò bán cá nhá thì ở trong game này còn rất nhiều những trò khác nữa này đó bạn có thể quan sát này nhá và những trò này đều là những trò nổ hũ nhá giờ thì bạn có thể tải game để chúng ta truy cập vào tìm thêm những trò đó nha tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền ở trên game này nhá giờ thì bạn quay trở lại mục trang chủ này sau đó nhấn mục ờ, rút tiền ở góc bên trái dưới cùng như mình nhá thì bạn lưu ý nhá là điều kiện rút tiền ở trên game này ấy, là chúng ta phải đánh ờ, gấp 3 lần số tiền chúng ta đã lạc vào rồi nhá đó thì ở mục này sẽ lên số tiền mà bạn đã chơi nha thì ở ờ, trước cái nút tiền ấy thì bạn cũng tiến hành ờ, thêm thẻ ngân hàng cho mình này bạn nhấn mục ờ, thêm tài khoản này rồi sau đó thì bạn sẽ tiến hành chọn tên ngân hàng nha đó sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ luôn bạn sẽ tiến hành chọn ngân hàng phù hợp này sau đó nhập tên chủ tài khoản nhớ viết liên hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ ngân hàng của bạn nha rồi kế tiếp bạn nhập số tài khoản ngân hàng này và cuối cùng nhấn vào xác nhận liên kết để hành thêm thẻ ngân hàng nha thì sau thêm thẻ ngân hàng thành công rồi